Bụt thằng Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật Thẩm Măng Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp Sân Khăn Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng Tutiyam Bi Bụt thằng Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhị Tutiyam Bithamang Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhị Tutiyam Bisankhang Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhị Tatiyam Vibuddhang Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba Tatiyam bi tham mang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba Tatiyam bi sang khang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bụt thang saranang cha Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm mang saranang cha Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang saranang cha Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Bhuti yam bi bút thang saranang cha con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. ti Duti yambi thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. ti Duti yambi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. ta ti Tati yambi buddhang saranang gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. ta ti yam bi Tham Mang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. ta ti yam Tati Yambi Sankhang Saranang Gachami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tisarana Kahan Nang Paripunang Phép Quy nơi Tam Bảo trọn đủ có bấy nhiêu? a ma Phanh Tê Dạ chúng con xin vâng bà na Bana Tipata Veramani Sikha Badang mi Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh Adinna Dana Veramani Sikha Ba Đăng Samadhiyami Con xin văn giữ điều học là quy chánh xa chữ trộm cắp Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Ba Đăng Samadhiyami Con xin văn giữ điều học là quy chánh xa chữ tà dâm Musavada về ramani sikha ba đăng samadhiyami con xin văn giữ điều học là quy chân sai sự nói dối surame rayamai chapama về ramani sikha ba đăng samadhiyami con xin văn giữ điều học là quy chân sai sự dễ vui uống rượu và các chất sai Banati Bata Quê Ramani Sikha Ba Đăng Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Quê Ramani Sikha Ba Đăng Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumik Cha Quê Ramani Sikha kha ba đằng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm musa wada we ramani sikha ba đằng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối surame rajamak chap ba ma we ramani sikha kha ba đăng samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say imani pancacecha badani satu kang katwa apapade nani cakalang samaratitapang chư tiện tính sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo gắn giữ gìn trong sạch cho được đến trọn đời chẳng nên dễ vui a à, ma phanh tê dạ chúng con xin vâng lê na Silena sugatin yanti silena poga sampada silena niputin yanti tasma silang visotha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập quán niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cơ ấy trừ tiện tinh răng thọ trì giáo luật cho được trong sạch đừng để lâm nhờ xa thuốc xa thuốc lành thay Dạ, con kính tri ân sư Phước Hiền đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. À. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang gena wande hang ba da bang sung varotamang buddhe yo khalito do so buddho khamatu tang mamang. Uttamange na wande hang tham anh cha du vít hang qua rang tham mê yo khali tô đô so tham mô pha ma tu tăng ma mang. Uttamange na wande hang sang khanh cha du vít hô ta mang sang khe yo khali tô đô so sang khô pha ma tu tăng ma mang. Dạ, con kính dâng mic đến sư Phước Hiền để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Sabbe tiyo vivachantu saparo gomina satuma te phawan tuan tarayo sukhi di ga yuko abhiva danase lechane Vata Vajayino Chattaro Dhamma Vatanti Ayuvanno Sukhang Balang cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi sự tai hại cũng chẳng có nên cho người cầu xin cho người được sự an vui trường thọ cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người là người đang nghiêng mình lễ bay cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư tiên hậu trị đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người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 thấy thầy kinh vô lớp rồi ạ con xin trao mic lại cho MC Nguyên Nhi để thỉnh pháp sư dạ kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa Nắc mô Bích Thai Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Khai Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Phước Hiền, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và dạ, con xin kính lễ thầy Kinh Milanda và con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy Pháp Sư đã vào lớp và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trong room cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. mô sa À. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nakmo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa brahma chaloka thi sa Thipati Sahampati Cả tân cha li an thi hòa răng ai đa cha tha Sân tì tha san tâm Parachak kha cha ti ca đề se tu tham măng anu cam bi măng ba chăng san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân xua tân cha bần thân a phi thâm mà chăm măng a à, cô ta dân tu cha tu sanh cha đành đăng bà bố tha này Parisa và manh chê hâm วังสาหัมปติปรมาฟากาวันตังอายาจธาtuôn hy phà ga a tha tuân hi phà quê na tăng bút thô ca run nhê na thi quá sa ya tanha vutaya padena migada yang tato gato bancha wangya dayo nei ye mang ba ye si tham ma thammato tato pa na tham ma thamma desanang mangha wasani desi satta năng an tha sin tha căng te na sa tua yu phân te đề se tu tham ma đề sa năng samba di tha parisa anu kambam vikatawe nắp mô Bụt Thà Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Dạ Như con xin thay mặt đạo tràng kính xin thỉnh um, thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và dạ con xin dâng mít lại cho thầy Kinh ạ. À. nam mô bích thầy á nam mô tham ma á nam mô sang khải á à, kính lễ à, chư tôn đức tăng trong rừng à, thân chào tất cả quý vị à, nghe rõ không ạ alo alo dạ rõ thưa thầy dạ rõ à, okay. à. À, hôm nay chúng ta tiếp tục uh, tìm hiểu về uh, Trung Bộ Kinh bài số 2 nhất thiết là hoặc thì trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt na po ta sa pa ga ba to arahato sama sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo ta Sakhagawato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Phật Dạ Mô Tham Dạ Nam Mô Phật Dạ kính lễ chư tôn đức cùng tất cả quý vị à, trước khi vào à, cái bài học thì à, chúng ta cùng nhau đọc cái bài chánh văn trước ha, đọc Pali Việt mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc ha tại sao đó à, chúng ta sẽ trình bày một số vấn đề bài trên bài dạ bé châu ơi chị ờ, chị chuyển qua cái phần rồi em share được rồi đó châu À, cái này là bài số 2 đó Châu, thầy có gửi bài cho em chưa? Bài số 2 là đoạn trừ lậu hoặc Dạ thưa thầy Kinh hôm bữa thầy nói với Nguyên Như là thầy cắt cái bài đó nhỏ một chút xíu nữa. Thầy có thể gửi lại cho em cái phần của thầy làm rồi không thưa thầy? Để, à, là... Uh, lời gửi qua cho cho Nguyễn nhờ nó làm giùm ra mà, nhờ cho Nguyễn làm rồi. Dạ dạ. À, không Để biết làm sao không, không chuẩn bị vậy sao giờ này vô loạn sàn ngầu nè. à, <laughs> ờ, thầy không có gửi lại cho Nguyên Như tự. Ờ. Không có phần đâu đưa cho cho Nguyễn làm luôn mà. nó mất tiêu rồi thì cái bài cũ như gửi thầy thì như còn ở đây nè thầy thôi để chờ châu chút xíu thì châu sắp xong rồi nếu uh, châu nó có bận kẹt gì đó thì uh, như cái boss bài kia lên ờ, đọc cũng được ra đâu có gì đó dài chút mà kể đó à, đọc cũng không sao hết đó. giờ đang có việc gì là bận gì đó boss cái bài mà bữa trước file PDF á, đẹp á Nguyên Như dạ dạ em đang làm đây nó đang phe nó đang phe cái cái để để em làm cho rồi Dạ rồi, con có đây. Kinh đàn trừ lâu quạt. Dạ, sa thú xin mời chư vị chữ bự vậy đầy đủ coi đủ rồi ha. coi như là cả làng cũng thấy luôn. Rồi, rồi con xin mời. Um, Dạ đầu trang có thấy được không ạ? À? Rõ lắm. Dạ, rất là rõ luôn, bự như vậy luôn. <laughs> Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Sư có thể làm đầu tàu để chúng con đọc bài thưa sư. con không có thấy sư thanh tâm có một chiếc máy rồi dạ con xin kính thỉnh sư phước hiền dạ sư phước hiền đọc trước để tụi con đọc theo bạch sư dạ à, nam mô bút sai giá à, quý vị có nghe âm thanh không dạ dạ con nghe rõ vậy là đọc uh, phần Bali rồi đọc uh, ờ, yeah. Dạ. lại nghĩa Việt đọc xong rồi con sẽ kéo lên phần tiếng Việt sau dạ yeah. rồi để uh, suy đọc e quang me su tăng e căng samayang phagawa sa vát yang viharati che tawane anna tapping dikasa arame Tatako, Pagawa, Bhikkhu, Amante, Sipikavo, Tipadante, Tite, Bhikkhu, Pagawato, Pachatso, Sung. À, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy thế tôn gọi các tỳ kheo này các tỳ kheo bạch thế tôn các tỳ kheo ấy vân đáp thế tôn phạn Phagapa e ta đa bồ cha sáp bà sáp quá sằng Parabari già dằng vô biết khao về đề xét xà mỹ tăng xuân nà ta sa thú căng manasikaro tha pa sikami pa sikami ti sikami tí e văn pan tê tis tí khô tê bí khô pa gao pa sum pa e ta cha Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc hãy nghe và kéo tác ý ta sẽ nói thưa vân bạch thế tôn thế tôn nói như sau dạ sa thú dạ được là sư dạ con xin dạ. kính mời vị kế tiếp ạ dạ alo alo ạ à. dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ sư phước hiền dạ con kính đảnh lễ thầy kinh kính chào các anh chị trong đậu tràng con xin đọc bài tiếp ạ à. Trà na tổ a hằng phích kha quề ba sa tổ a à sa hòa nằng kha dằng qua đà mi nổ a trà na tổ nổ a ba sa tổ kình cha phích kha quề trà na tổ kình cha ba sa tổ à sa hòa nàng kha giằng qua đà mi này các tỷ kheo ta giảng sự diệt tận các đậu hoặc cho người biết cho người thấy không phải cho người không biết cho người không thấy và này các tỷ kheo thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy yoniso chamanasikarang chamanasika chamanasikarang ayoniso fikhawe chamanasika to anup bàn nà chế wa à sa wa ấp bách tràn ti ấp bàn cha à sa wa ba quát thàn ti yo ni so cha khổ Hikawe manasika roto anup bàn banna che wa a à sa hòa na op bách tràn ti bàn banna cha a à sa hòa pa hì yan ti. Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không như lý tác ý các lộ hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lộ hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý các lậu học chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. Atifika về à sa quả đa sơn à ba hạ ba hà táp bà át à sa quả sằng qua rà ba hà táp bà át à sa quả patise qua nà ba hà táp bà atia tia sawa atiwa sana paha tapa atia sawa pariwachana paha tapa atia sawa winodana paha tapa atia pa phawana tap ba Này các tỳ kheo, có những lậu học phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Dạ, sa thú, sa thú chị Kim Nhung. Dạ, sa thú. Dạ, con đã đọc bài xong con kính tri ân thầy dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe con xin xuống mic ạ mời vị kế tiếp mời hồng mai dạ con kính đảnh lễ ban ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ sư thiền con kính chào thầy kinh kính chào các học viên trong lớp dạ con xin đọc bài ạ das dasana paha tappa a sawa các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ Rattane chá Sikhawe à Sawa Dasana Taha Tattva này các tỷ theo và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ Itha Sikhawe Askitawa Putpuchano Ariya Nang Adasa Vi Ariya Thammasa Ako Vido Ariya Thamme Awinito Sapurisa Nang Adasa Vi Sapurisa Thammasa Ako Vido sắp quý sắp thầm nề áo quý nhì tổ này các tỷ theo ở đây có kẻ phàm phu ít nghe không được thấy các bậc thánh không thuần thuộc pháp các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh không được thấy các bậc chân nhân không thuần phục pháp các bậc chân nhân không tu tập pháp các bậc chân nhân manasika Manasikaraniye thamme nappacha nati amanasika amanasikaraniye thamme nappacha nati so manasikaraniye thamme appacha nanto amanasikaraniye thamme appacha nanto ye thamma namanasikaraniya te thamme manasikaroti ye thamma manasikara niyate thamme namanasikaru tí không tuệ tri các pháp cần phải tác ý không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý Kata mê cha sikha we thầm mà nama na sikha ga mì già về thầm mê nana sikha rồ tí. Này các tỷ theo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? Yasasika we thầm mê manasika rồ tổ anupano wa ka ma sa vô uppachati uppano wa ka ma sa vô pawatati anupano wa pha wa sa vô upachati upano wa pha wa sa vô pawathati anupano wa avijja sa vô upachati upan upano wa avijja sa vô pawathati này các tỷ theo nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dục lậu đã sanh được tặng trưởng hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng ý mê thầm mà ná manasika ni già về thầm mê manasika hồ tí những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý mề katame thích kawe thamma manasika niya về thầm namanasika namanasikaro tí này các tỷ kheo và thế nào là các pháp cần phải tác ý mà vị ấy không tác ý Yasatikawe thầm nề kama savo na appachati appanno wa kama savo pahiyati anupano hòa phá hòa sa vô ná như không thấy người cho nó bị như rồi hòa phá mà sa vô phá gì giá tí anupano hòa phá hòa sa vô ná uppat giá tí upano hòa phá hòa sa vô phá gì giá tí anupano Wa avicca savo na uppacchati uppano wa avicca savo pahiyati ine samma manasikaraniya. Dạ thamma namasikaroti. Dạ, pháp do vị trí cách ý là dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy không tác ý Tassa amanasikara niya nang thamma nang manasikara manasikara niya nang thamma nang amanasikara anupanna jewa asawa Uppachanti Uppana cha À Sa Hòa Pawat Hàm Tí Do vị ấy tác ý, các pháp không nên tác ý Do vị ấy không tác ý, các pháp cần phải tác ý Nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi Và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng Xà thú, xà thú, xà thú cô Mai Cảm ơn Thịt Trinh, cảm ơn đạo bạn ừ, Mời vị tiếp tiếp dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ sư phúc hiền con kính đảnh lễ thầy kinh con kính chào đậu tràng con xin đọc bài ạ so e wang ayoniso manasi karoti aho sisim nukho ahang ati tama ham tha năng nanukho aho sim ati tama tha năng kin nukho aho sim a tỳ tam ma hà năng ca thằng nu hồ a hồ chìm a tỳ ta mắt hà năng kinh mu tòa kinh a hồ chìm nu hồ a hằng a ti ta mà hà năng vị ấy không như lý tác ý như sau ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt trong thời quá khứ ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ Bhavissa Mitnukho Ahang Anagata Mathanang Nu Nanukho Bhavissa Mit Anagata Mathanang กินุโกปวิสามิอนากตะมาทานังกทังนุโกปวิสามิอนากตะมาทานังกินผู้ต่อกินปวิสามินุโคอาหังอนากตะมัทานันติ ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ có không có mặt trong thời vị lai ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai e ta rá hí qua bắt chúc banh nhá mắt hà năng ách chất tăng Cha Thành, Cha Thi, Hồ Tí, A Hằng, Nú, Hồ, Khóc, Mít, nú nô Nú, Khóc, Mít, Kìn, Nú, Hồ, Mít, Cha Thành, Nú, Hồ, Mít, A Dằng, Nú, Hồ, Sắp Tổ, Khu Tổ, A Gắt Tổ, Dồ, Khu Hình, Gà, Mì, Bao Quý Sắp Tì, Tí, hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại ta có mặt hay ta không có mặt ta có mặt như thế nào ta có mặt hình vóc như thế nào chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi đâu tát xá e quăng ayoniso manasikaroto chanang Tithi năng anyata anyata ra tithi uppachati atime atta tiwa asachachato thề tato iti uppachati napti me anati wa asa sachato thề tato iti uppachati attana wa attanang san sanjana miti wa asa sachato thề taro iti đi thi Upachati Anat Chị ơi chạy nhanh quá Thetato Diti Upachati Anat Tana wa attanang sanya nami tí quả atsa satchato thề chato đi thi uppachati với người không như lý tác ý như vậy một trong sáu tà kiến này khởi lên ta khó tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn ta không có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn do tự mình ta tự tri ta có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn do mình ta tưởng chi ta không có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn không có không do tự ngã, tự mình ta tưởng tri ta có tự ngã tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như trơn athawa banasa ewandithi hồ tí Dồ me á dần á tà quá đồ về đầy dồ tá trà tá trà cá già nã bà bác cà nằng cầm mà nằng phi bà cần bát tít về đề tí sô ba na me á dần á tà ní chồ thù vô sát sát tổ á vi ba ri nà má sát sát tí sa mặn ta thề quá thắt sát tì tí hay tà kiến hay tà kiến này khởi lên với người ấy chính tự ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia chính tự ngã ấy của ta là thường trú thường hằng hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại idang vuchati bitkawe ithigatang dithiga hanang dithi kantanang dithi visukang dithi vip banditang dithi sami samyo chanang Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang du, kiến hiếu luận kiến tranh chấp kiến kiến kiết phược tiết thí tiết thí samyo chana sam yutto bhikkhawe atsutawa uthutchano na parimuchchati cha tiya mara marane na so kề hi pari đề quê hi rút kề hi đồ manasa se hi upaya se hí này các tỷ kheo chối buộc bởi kiến kiết sử kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khởi sanh và chết sầu bi khổ u não ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau sa thú sa thú sa thú em dạ Kính chào à, dạ Nguyên xin cả nhà luôn phiên lên đọc ha mình có tới 42 trang bây giờ mình đọc đến 24 trang rồi đó chuẩn bị đọc à, Tina ơi Tina lên đọc nha Dạ thưa chị um, cho em, à, em đọc tiếp đó chị Dạ chị um, can to me. Yeah. Na parimujati dukkas mati wandami sutta waka chako pikawe arayasa wako ariyi Ariya nandasa dasa vi ariya thammasa ko vido ariya thamme suvinito sukarisa nandasa dasa vi sapurisa thammasa ko vido sapurisa thamme vinito Manasikhalani we thamme Pajanati Amanasikharani ye thamme Pajanati này các tỳ kheo và các vị thánh đệ, đệ tử nghe nhiều được thấy các vật thánh thùng thuộc pháp của bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh được thấy các bậc chân nhân thường thục pháp các bậc chân nhân tu tập pháp các bậc chân nhân tự tri các pháp cần phải tác ý tự tri các pháp không cần phải tác ý so manasi karani ye thamme tha cha nam tu a amanasi karani ye thamme pa cha nam tu ye thamma namasasi karani ya te thamme Nama nasi karo ye thamma manasi karaniya ye te thamme manasi karo Vị này nhờ tự tri các phần cần phải tác ý, nhờ tự tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác và tác ý các pháp cần phải tác ý. ca Katame chapikawe thamma na manasikarani ya ye thamme Namaskar này các tỳ kheo thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý Yasapikave thamme manasika roto anupanno wa kama sawo uppajati uppanno wa kama sawo padathati anupanno wa pawa sawo uppajati uppanno wa padathati wa wa sa sa sa wo wo wo pat thamma namas namas ye này các tỳ kheo những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng hay hữu lậu chưa sanh như trên hay vô minh lậu chưa sanh được khởi hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng đó là những pháp không nên tác ý và vị ấy không tác ý các tác nghề, các biết các quê tham ma karani karaniya về tham mê manasi karoti này các tỳ kheo thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý Các thiết tham Yasapikawe manasi Manasikaroto Anupanno wa kamma sawo na uppachati upanno wa kamma sawo pahiyati Anupanno wa pasawo Đấy, chính là upan Uppano wa pasa sa wo pahiyati anuppano wa cha sa wo na uppajjati uppano wa cha sa wo pahiyati ime karani manasikaraniya về thầm mề karoti này các tỳ kheo những pháp nào là do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi hay dục lậu đã sanh được trừ diệt hay hữu lậu chưa sanh như trên hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý dạ con kính um, tri ân quý sư oh, đọc tiếp đó chị dạ oh, dạ tasmat amatnasikara niyanang thammanang amatnasikara manasikara niyanang Thammanang manasikara upan up anupanna jeva asawa na uppajanti upanna cha asawa phaiyati nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt xà thú xà thú xà thú em dạ em kính dạ. tri ân xin xin mời ra cả đầu trang dạ. rồi nguyên như lên ờ, đọc ờ, đoạn nữa thôi rồi làm vô học nha rồi tuần sau học tiếp đọc tiếp dạ ok dài quá rồi tuần sau học tiếp dạ thưa thầy thầy mới kêu ai lên giờ dạ, thầy em không nghe rõ thì nguyên như lên đọc luôn đi đọc đoạn dạ, đi rồi, rồi ờ, vô em đọc um, dạ trang dạ So idang dukkhan ti yoniso manasikaro ti ayang dukkhasamudayo ti yoniso manasikaro ti ayang dukkhaniro tho ti yoniso manasikaro ti ayang dukkhaniro thaga mini patipada ti yoniso manasikaro ti vì ấy như lý tác ý đây là khổ như lý tác ý đây là khổ tập như lý tác ý đây là khổ diệt như lý tác ý đây là con đường đưa đến khổ diệt yo tassai vang yoniso ro to ti ni à, yo jana ni bahi yanti sakka yadit thiwi chikit cha xì lắp bá táp bá rà ma so Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt, thần kiến, nghi, giới cấm thủ. Ý mê vút chan tí phích khá quê à sa hòa đá sa nà bá hà tấp bà này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do tri kiến được đoạn trừ. Dạ em nghĩ ngừng đến à, chỗ thứ này được rồi thầy. Dạ, dạ Nguyên Như xin à, kính à, lễ thầy Kinh có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, xin dân mít lại cho thầy Kinh ạ. À, xa thú, xa thú ha. À, tất cả quý vị càng ngày Bali càng lưu lót ha. <laughs> quá dữ luôn ha à, rất là xa thứ nghe rõ không vậy nghe rõ cho biết nha dạ, mày nó, mày không biết bây giờ thí dụ mà nghe muốn biết nghe rõ không rõ nó hiện ở đâu à, à giờ không có cái mic nó nhảy nhảy à dạ cái mic nhảy nhảy tụi em nhảy nhảy là ok phải không nó nhảy nhảy gà giật là ok phải không dạ dạ dạ rồi ok <laughs> rồi kính thưa vậy hôm nay mình đi vô bài à, sắp ba sắp quá xuất tá là nhất thiết lộ hoặc dạ, là thầy tất ơi, cả lộ hoặc dạ không có thấy hình của thầy em nguyên như bỏ cái à, bài xuống rồi thầy bật uh, video lên thưa thầy mình luôn đợi chỗ này là video hả bật video lớn hả dạ dạ nguyên như muốn diện kiến thầy á thưa thầy thôi một vòng hình ảnh thầy bật nào đây bật đều ra à. thầy đừng mắc cỡ thầy thầy lên là ăn ảnh nhất khắp đài truyền hình xa thú rồi dạ. thứ xa thứ xa thứ là thầy à, hôm nay mình à, đi vô bài số 2 à, bài số 1 mình cũng đã qua rồi ha giờ đi đến dạ. bài à, nhất thiết là hoặc là tất cả các thầu hoặc thì à, hôm nay mình trích đoạn đầu chúng ta sẽ học đoạn đầu ha thì trong chánh văn thì đức thế tôn có dạy này các tỳ kheo ta giảng sự diệt dạ. tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy không phải cho người không biết cho người không thấy và này các tỳ kheo thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy có như lý tắc ý và không như lý tắc ý đây là hai cái vấn đề mà chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu tới ha này các tỳ kheo do không như lý tắc ý các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng là ấy, câu này là sơ lược ý là đức phật dạy rằng do không có như lý tắc ý thì các cái lậu hoặc à, những cái lậu hoặc nó, nó chưa được sanh thì do không như lý tắc ý nó được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh thì nó được tăng trưởng à, lớn mạnh lên chính vì do không như lý tắc ý rồi này các tỳ kheo do như lý tắc ý các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ à, chính do nhờ như lý tác ý à, cho nên cái vấn đề không như lý tác ý với lại như lý tác ý nó cực kỳ quan trọng ha rồi tiếp câu cho câu kế là đức phật nói này cái tỳ kheo các có những loại hoạt phải do à, đức phật phân ra chỗ này cho chúng ta thấy nó có có bảy cái mệnh đề để chúng ta cần phải tìm hiểu từ từ ha tức là những loại hoạt phải do thứ nhất là tri kiến được đoạn trừ à, là mệnh đề thứ nhất hai là có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ cái thứ ba là có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ cái thứ tư là có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ và số năm là có những lậu hoặc phải do tránh né tránh né mới được đoạn trừ số sáu là có những lậu hoặc phải do trừ diệt được diệt trừ và số 7 là có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ à, thành Đức Phật phân cho, cho chúng ta thấy là có bảy cái vấn đề như vậy để mà diệt trừ lậu hoặc là tri kiến phòng hộ thọ dụng tham nhẫn tránh né trừ diệt và tu tập là bảy pháp này chúng ta cần phải phải học hỏi cần phải tìm hiểu một cách kỹ lưỡng và rốt ráo ha trước tiên bây giờ chúng ta sẽ đi vào hai cái chữ lậu hoặc à, lậu hoặc lậu tiếng tiếng hán văn lậu tức là làm rỉ ra tức là rỉ ra là tươm rịnh à, rỉ những cái bận nhơ những cái cấu quế những cái tạp quế những cái mà giống như là mà mũ rỉ ra, thì được gọi là lậu à, lậu là rỉ ra là tươm ra à, hoặc á, hoặc nghĩa là mê hoặc à, mê lú là lú lẫn là mê là thì lậu hoặc á, là coi như là những gì mê lú mà nó tươm rỉ ra nó nó nó, nó cứ chảy ra vậy phải không thì gọi là, là lậu hoặc thì về cái từ Bali thì thư nó từ cái chữ A sắc quá tức là xuất nguyên từ cái chữ A à, xuất căn căn nó từ chữ A đó cộng thì xuất nguyên từ chữ A cộng với cái căn là su thì A cộng căn su có nghĩa là trôi chảy tức là cái sự trôi chảy thì như vậy cái sự trôi chảy này được gọi là cái sự trôi chảy bởi vì nó có cái khuynh hướng là chảy tràn ngập trong tất cả cái đời sống chúng sanh chúng sanh trong tất cả những cảnh giới à, chảy nó tạo nên những cái sự dơ bẩn những cái sự ô uế những cái sự mà à, tanh hôi những cái quế tạp những cái lú lẫn những cái cái, cái, cái mà hỗn tạp của tâm chúng sanh à, thì như vậy chúng ta biết là lậu hoặc tức là là là những cái gì mà nó làm cho bợn nhơ những cái gì nó dơ bẩn nó rỉ chảy nó ô nhiễm nó làm cho là, là tối tâm lầm là, là lầm lạc tối tâm à, như vậy thì chúng ta phải cần phải được hiểu cái lậu hoặc tức là những pháp mà nó làm cho mình bị mê tối lầm lạc mà những cái pháp này nó chảy rỉ nó nó, nó trôi chảy nó trôi dạt nó làm cho chúng sanh mình là bị ô uế bị tà, tạp nhiễm trong à, tất cả mọi cảnh giới à, dạ, và... Và... thầy thầy ờ, copy cái phần tiếng Bali vô khung chat đưa thầy thầy dạ. có cái khung chat đó. dạ chứ không có à sao à sao có à, à Ali có mà nguyên như có mà thư ký hôm nay sao vờ quản quá à. sao á dạ, từ dạ, từ các a dạ. su a sao á hoặc nghi ngờ à. đạo huynh là, là chuyên gia về hán văn đi <laughs> u mê nghi ngờ ờ, ờ, tâm tối tâm si ngoài nghi đó Được chưa rồi những cái lậu hoặc này cái những cái cái, cái lậu hoặc này nó sanh ra nó nó nó chảy rỉ ra là do từ cái cái đời sống của chúng ta do từ căn cảnh và thức nó tiếp xúc nhau tức là do ba cái pháp này do căn tức là do mắt tai mũi lưỡi thân ý và tiếp xúc với cảnh là sắc tinh đơn vị xuất pháp do tiếp xúc do căn cảnh này nó phát sanh ra thức à, nó phát sanh ra nhận thức thì từ do căn cảnh thức này nó tiếp xúc với nhau nó làm duyên tiếp xúc với nhau nó duyên từ cái sự mà À, u mê lầm lạc từ cái sự mà si mê của chúng sanh trong vô lượng kiếp không tức là từ cái, cái sự mà vô minh à, si tiếp xúc do làm duyên từ cái cái cái si mê làm duyên do căn cảnh thức tiếp xúc nhau làm cho những cái ô uế những cái bợn nhơ những cái nhơ bẩn nó chảy rỉ ra à, nó gây nên những cái sự mà là ô nhiễm cho cái tâm thức của mình à, cho nên cái cái à, cái cái nguyên nhân mà nó phát sinh ra cái cái này cũng từ cái vô minh mà ra à chúng ta thấy là do vô minh làm duyên rồi căn cảnh thức về mắt tai mũi lưỡi thân mình tiếp xúc ngoại cảnh rồi nó làm cho phát sinh ra những cái à, rỉ chải này à, thì cái chữ a sa quá này nó còn có chỗ được dịch à, nó là cái gì trầm hay là ngâm tẩm hay là chìm đắm à, nó, nó, nó ngâm sâu nó ngâm tẩm nó chìm đắm trong à, à cái dòng à, đời sống của, của chúng sanh ha. thì các cái cái cái lậu hoặc này nó, nó nó, nó ngâm đẫm nó, nó chìm đắm nó trôi chảy nó, nó cho nó, nó, nó làm cho cái đời sống của mình trôi chảy cho đến khi nào mà tận cùng của cái phàm tánh của mình bước qua khi mà mình mình ờ, tu tập mình hành đó chưa có bước qua được cái cái cái giai đoạn chuyển tập để mà đi qua qua tới đạo quả đó thì lúc đó vẫn còn nằm trong cái cái, cái, cái dòng trôi chảy của cái lòng hoạt cho đến khi nào mà chúng ta bước qua được cái phàm tánh đến giai đoạn mà vô sắc phu chuyển tánh đó, à, mình đạt tới cái đạo tâm sanh khởi thì lúc đó mới cắt dần dần dần được à, những cái loại hoạt này à, cho đến tới mà tứ đạo tứ quả thì chúng ta mới hoàn toàn giết tận được giết tuyệt được cái loại hoạt thì lúc đó được gọi là bậc cái những cái bậc mà được gọi là bậc lậu tận đó, là bậc ca la hán là, là những cái lậu hoặc đã được đoan tận thì được gọi là bậc lậu tận à cho nên khi nào chúng ta còn phàm chưa có đạt được thánh đạo thánh quả thì chúng ta vẫn còn có những cái ngũ những cái, cái lậu hoặc này nó, nó ngủ ngầm trong tâm và nó trôi chảy và nó cứ như vậy mà nó làm cho mình chìm đắm trong cái thế giới luân hồi này à, cho nên cho nên chúng ta cần phải tu tập và muốn tu tập diệt trừ các lậu hoặc này chúng ta phải đi theo những cái pháp mà Đức Phật đã trình bày chúng ta qua bảy cách như vậy ha rồi rồi khi mà nói đến lậu hoặc á, thì chúng ta biết là thì chi pháp là hoặc có bốn có bốn pháp à, là loạt à, dạ, có bốn pháp chắc rồi a chắc rồi a sẽ quá à, copy này chị tứ lậu á chắc ta rồ à sẽ quá là tứ lậu thì lậu hoặc này ờ, có bốn một là dục lậu ca ma sa quá là dục lậu hai là hữu lậu phá hòa sa quá ba là kiến lậu tít tha sa quá bốn là vô minh lậu ở quýt trà sa quát copy cho quý vị có tài liệu rồi có thấy không vậy? vị hello có thấy không dạ thấy rồi à, thấy thưa thầy thầy đi rồi, chậm ha. chậm cho thầy biết không kịp ạ à, ok rồi như vậy à, lậu hoặc có bốn à một là dục lậu kama sẽ quá hai là hữu lậu phá qua sẽ quá ba kiến lậu đít thà sẽ quá bốn vô minh lậu quyết trà sẽ quá à, thì như vậy trong cái, cái, cái nói về lậu hoặc thì chúng ta có được bốn pháp để chúng ta nghiên cứu từ từ ha rồi bây giờ mình đi xuống số 1 là dục lậu kama sẽ quá hay kama sẽ vô ha dục lậu dục lậu có nghĩa là một cái sự mà đam mê một cái sự ái luyến một cái sự mà à, tham đắm trong cái dục lạc ngũ trần à mà mình tham đắm trong ngũ trần một cách là sâu đậm một cách là mà nặng nề ha thì như vậy là ái luyến theo dục lạc của trần quá sâu đậm được gọi là dục lậu à, trong cái đời sống của chúng ta ai cũng ừ, phàm phu mình rất khó phải thoát ra khỏi vấn đề này không à, mình luôn luôn bị hỏng ái cái này thì cũng ái cái khác hỏng ái cảnh sát ái thinh ái khí ái vị ái xúc ái pháp thì luôn luôn chúng ta bị luyến ái dính mắc vào trong những pháp này một cách rất là sâu đậm à, chẳng hạn như là mình à, thích nhìn thấy cảnh đẹp mà thích nghe nhạc hay vân vân mình chìm đắm trong cái đó một ngày nào một ngày nào mà không có những cái pháp này chúng ta cảm thấy rằng đời sống mình giống như là bị hụt hẫng bị thiếu mất một cái gì đó à, cho nên cái cái cái luyến mà lại dính chặt như vậy đó nó nhận chìm chúng ta trong cái đời sống luân hồi rất nhiều à, cho nên chúng ta thấy như thời buổi à, thời buổi giờ covid vậy à, chỉ có cách ly chừng vài tuần thế là thấy là cuộc đời mà bi, bi đát liền ờ, không được đi ra ngoài ngắm cảnh đẹp không được đi chơi nghe nhạc không được đi du lịch du hí là bắt đầu vật vả là đủ thứ chuyện à, cái cái dục của mình nó, nó, nó bám quá sâu đậm mà bây giờ không cho nó được thỏa mãn nó dùng dãy mà rất là ghê gớm à, cho nên cái dục lậu này nó là theo cái, cái vấn đề mà những cái dục lạc của đời sống mình đã bám víu trong vô lượng kiếp à, nhiều đời nhiều kiếp à, quá sâu đậm à, cho đến khi nào á, cái dục lậu này á, được dứt trừ thì đắc tam đạo mới có thể dứt trừ được dục lậu này à, một người bậc thánh tu là quần tư là hàm vẫn còn dục lậu à, nhưng mà ít giảm nhẹ bớt nhưng mà đối với bậc tam đạo mới dứt trừ được à, bậc thánh a la hàm mới dứt trừ được cái, cái dục lậu này nha quý vị à, đây là vấn đề không không phải dễ mà chúng ta tiết trừ được nó tới một bậc thánh là thứ thứ ba bậc thánh tam đạo mới có thể giết trừ được à, và cái dục lậu này đó nó luôn luôn hiện hữu luôn luôn xuất hiện trong cõi dục à, và nó là cái nguyên nhân mà nó đưa đến tái sanh trong cõi dục à, dục lậu nó có mặt nó xuất hiện trong tất cả những cõi thuộc về dục giới và nó là nguyên nhân đưa đi tái sanh trong các cõi dục không à, còn trong các cõi phạm thiên á, thì nó, nó, nó không có trong các cõi phạm thiên này nó dục lậu nữa không có trong cõi phạm thiên bởi vì các vị phạm thiên là do áp chế tham dục à, các vị đó ly dục ly ác bất thiện pháp đắc thiền sanh về phạm thiên giới thành ra trên đó những cái vấn đề mà tham dục à, thì nó coi như là không có nhưng mà nếu mà có những vị phạm thiên nào mà trong kinh điển nói nếu mà tự nhiên khởi cái tâm mà tham đắm với năm dục à, thì sẽ bị rớt liền à, sẽ bị Ờ, rơi về trong quả dục ngay à, cái, cái, cái, cái trạng thái tâm của nó thì đó là những vấn đề mà à, những cõi những vị phạm thiên thì do ly dục mà lúc đó mà khởi lên tâm tham dục nó sẽ bị rớt về quả dục à, đó là cái vấn đề mà chúng ta biết về dục lậu như vậy thì trong cái bộ pháp tụ à, tham ma đi thì có nói lên vấn đề này pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục tham luyến dục vui thích dục ái nhiễm dục luyến thương dục nôn nóng dục hôn mê dục quyến luyến dục đây là dục ô nhiễm à là người nói cho chúng ta thấy là về cái pháp nào đối với những cái dục là có cái sự mong muốn cái sự mà tham luyến cái sự vui thích cái sự ái nhiễm cái sự luyến thương cái sự nông ờ, nôn nóng hôn mê dục quyến luyến dục à, thì tất cả những cái, cái trạng thái tâm này cái trạng thái mà chúng ta có những cái vấn đề này đều là những cái trạng thái mà nó làm cho được gọi là dục ô nhiễm à, đưa làm cho cái tâm mình bị ô nhiễm thì như vậy đó là trong cái tham masakadi là dạy như vậy rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi pháp của cái ờ, dục lậu này thì chi pháp của dục lậu này chính là tâm sở tham trong tám tâm tham à, dục lậu là tham mà tham thì nó có mặt trong tám tâm tham à, như chúng ta vi pháp thì chúng ta thấy là có cái tâm sở tham cái, cái, cái nhân chính có mặt trong tám tâm tham thì đó là chi pháp của dục lậu thì tám tâm tham này mà trong cảnh dục thì mình gồm có năm cảnh trần à, lấy sắc tinh vị xuất là năm cảnh trần thì tám tham mà nhân cho năm cảnh trần à, thì chúng ta sẽ có bốn 40 pháp À, bốn mươi pháp à, liên hệ với dục à, liên hệ dục lậu mà bốn mươi pháp này nhân cho hai phần tức là nội phần và ngoại phần thì chúng ta sẽ có được tám chục mà tám chục mà nhân cho ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì chúng ta có hai trăm 240 pháp dục lậu thì vậy đối với cái dục lậu này thì nó là tâm sở tham có mặt trong tám tâm tham và nhân cho năm trần cảnh là sắc tinh thương vị xúc thì chúng ta sẽ có được 40 pháp và 40 pháp nhân cho nội phần và ngoại phần thì chúng ta sẽ có 80 mà 80 nhân cho ba thời thì chúng ta sẽ có 240 pháp dục lộc thế là đó là cái, nói về Phật chi pháp để chúng ta phân thêm để mình hiểu thêm chút đỉnh về đó không rồi quý vị có chết có, có ghi chú gì được kịp chưa thì ghi còn không thì đi luôn không nhanh quá thầy ơi gì vậy nhanh đó hả dạ mà không thấy thư ký uh, boss bà thư ký này nè, nè, bận busy rồi rồi đi làm dạ như châu không có trong lớp gì à đi làm. rồi thì như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần về thứ nhất là về dục lậu à, về à, ý nghĩa và những cái chi pháp của nó ha rồi số 2 là hữu lậu phá hoa sắc vô hữu lậu và số 2 hữu lậu là nói về ý nghĩa nói về cái sự mà ái luyến theo cái đời sống của những cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới à, tức là những những vị mà ái luyến về những cảnh đó là cảnh thuộc về à, phạm thiên á, phạm thiên sắc giới và vô sắc giới đó. À, như dục giới thì mình đã được trình bày trên ha giờ xưa này hữu lậu là những cái sự ái luyến về những cảnh thiền những cảnh trên những cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì, thì được gọi là ái luyến theo là hữu lậu thì hữu lậu á, về hữu á, thì chúng ta thấy là hữu trong cái mình học về tập nhị duyên á, thì chúng ta có hai thứ nhất là nghiệp hữu à, thứ hai là sanh hữu à, nghiệp hữu là những sở những cái cái mà cái mà sở hành nó tạo nghiệp á nó cho quả những cái sở hành mà nó nó, nó gieo nhân nó sẽ cho quả về sau thì đó được gọi là nghiệp hữu thì nghiệp hữu này gồm có là 12 tâm bất thiện 8 tâm thiện giới và 9 tâm thiện đạo đại thì chúng ta sẽ có nghiệp hữu mình học rồi mình biết là có 29 tâm à, để làm thuộc về nghiệp hữu rồi sanh hữu là những cái cảnh giới tái sanh trong tương lai tức là nói về sanh hữu tức là đây nói về 31 cõi trong cảnh à, giới tái sanh trong tương lai à, là sanh hữu rồi về cõi thì nó có 31 cõi à, thì bây giờ mình tính theo giới vức á, tính theo giới vức thì ở cõi tính theo giới vức thì nó có ba là mình phân được ba loại là dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu à, tính theo giới vức thì phân ra cái từng lãnh lãnh lãnh vức riêng thì chúng ta có ba dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu thì dục hữu là thuộc về cảnh dục à, sắc hữu là thuộc về cảnh à, sắc thiền sắc giới vô sắc a hữu là cảnh thuộc về thiền vô sắc à, thì đó là phần theo giới bức thì chúng ta có ba loại dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu được chưa quý vị có ghi, muốn ghi ghi kịp chưa rồi đó là theo ờ, À, giới bức rồi dịch theo quẩn quẩn thì có ba là ngũ quẩn hữu tức là là, là thuộc có đủ năm quẩn ha ngũ quẩn hữu rồi nhất quẩn hữu tức là một quẩn tứ quẩn hữu là có được à, bốn quẩn à, thì về quẩn mình phân được có ba là ngũ quẩn hữu tức là có đầy đủ năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức năm quẩn nhất quẩn hữu thì chỉ có sắc quẩn thôi tức là cõi vô tử và tứ quẩn hữu thì thuộc về tứ danh quẩn họ tưởng hành thức à, lý luận tức là cõi vô sắc thì như vậy theo quẩn thì chúng ta phân được có ba ngũ quẩn hữu nhất quẩn hữu và tứ quẩn hữu <laughs> rồi <clears throat> được chưa tới đây được chưa và theo giới vức thì có ba dục hữu sắc hữu vô sắc hữu theo quẩn thì có ba ngũ quẩn hữu nhất quẩn hữu và tứ quẩn hữu rõ chưa ghi kịp chưa dạ thưa thầy hồi nãy thầy nói là cái cõi đó cõi là giới vức luôn hả thưa thầy à, cõi là nói chung thôi nói số chung chung là 31 mốt cõi dạ. còn giờ phân ra giới vức thì thường về dục sắc vô sắc mình phân ra dạ rồi à. rồi theo quẩn thì có ba rồi ha theo quẩn là quẩn ờ, thì mình có ba ngũ quẩn ngũ quẩn hữu nhất quẩn hữu và tứ quẩn hữu rồi giờ theo tưởng cũng có ba luôn à, theo tưởng thì mình cũng có ba hữu tưởng hữu tức là có tưởng tức là có tâm hữu tưởng hữu vô tưởng hữu phi tưởng phi phi tưởng hữu à thì giờ mình sẽ có ba À, ba ba cái, cái, cái theo theo tưởng tức là một là hữu tưởng hữu là có tâm hai là vô tưởng hữu là không có tâm ba là phi tưởng phi phi tưởng hữu tức là cõi phi tưởng, phi tưởng hữu là, là có tâm mà cũng như không có tâm à, nó, nó vi tế tới mức độ là phi tưởng phi tưởng hữu thì như vậy phân theo tưởng mình có được ba cái, cái loại như vậy hữu tưởng hữu vô tưởng hữu phi tưởng phi, phi tưởng hữu thì tất cả những cái sự tái sanh sự tái sanh nào trong bất kỳ một cảnh giới nào à, trong dù tái sanh trong cảnh giới nào đi nữa bất kỳ cảnh giới nào đều phải được xếp vào được loại hữu lậu hết à, được xếp về loại hữu lậu hết à, thì được gọi là hữu lậu thì dù cho có sanh cõi nào vô sắc à, hay là sắc giới hay là dục giới thì cũng được xếp vào trong loại hữu lậu hết chưa rồi rồi ha giỏi quá cô giỏi quá rồi đối với cái à, pháp hữu lậu này đó các vị nãy dục lậu đó, ờ, tới ờ, bậc tam đạo mới diệt trừ được đó nhưng mà đối với cái pháp hữu lậu đó tức là sự chấm dứt cái, cái sanh hữu đó, tức là sự chấm dứt cái hữu lậu này chỉ đến khi nào một vị nào đó chứng đắc được tứ đạo tứ quả là bậc a la hán mới dứt được cái hữu lậu này à, cho nên không phải dễ dàng dứt được cái hữu lậu này là phải đắc được tứ đạo tứ quả mới chấm dứt được hữu lậu à, sự chấm dứt hữu lậu à, cho chúng ta biết là phải đạt đến à, à, tứ thánh đạo à, dục lậu thì chấm dứt ở tam ở tam đạo à, nhưng mà hữu lậu là phải đến tứ đạo mới chấm dứt được rồi về chi pháp á, hữu lậu này đó, à, thì có tâm sở tham à, phối hợp với bốn tâm tham ly tà à, thuộc về hữu lậu tức là à, dính mắc về những cái cảnh giới sanh hữu thì nó dính vô tâm sở tham à, và bốn tâm tham ly tà và hữu lậu này có mặt trong 27 cõi à, có mặt trong 27 cõi à, trừ bốn cõi khổ ra à, bốn cõi khổ không không không có dính vô cái, cái, cái phụ lậu này à, bốn tham ly tà à, nãy mình nói là có chi pháp là bốn tham ly tà là nhân cho 27 cõi bằng 108 cõi à, thì như vậy hữu lậu là có mặt là có 108 có mặt trong 108 cõi bốn tâm tham ly tà nhân là 27 à, thì bằng 108 108 này là pháp hay cõi hả thưa thầy pháp chứ học sorry <laughs> bốn tâm tham mà bốn tâm tham nhân nhân cho 27 cõi bằng 108 rồi à, như vậy là mình đi qua cái phần thủ lậu rồi bây giờ đến phần kiến lậu Ditha Savo kiến lậu là số 3 lậu thứ ba kiến lậu kiến lậu tức là những cái kiến kiến chấp những cái tà kiến những cái sự hiểu sai hiểu quấy những cái sự chậm là sự mà à, chấp chặt vào những cái tri kiến lầm lạc à, thì được gọi là kiến lậu à, chẳng hạn như 62 tà kiến trong trường bộ kinh chúng ta biết à, có 62 pháp tà kiến thì mà tà kiến mà chấp chặt theo 62 cái đó thì được gọi là kiến lậu à, đó là cái bài thứ ba cái bài thứ ba thì phần này à, cho chúng ta biết à, là có cái nhân sanh tà kiến tà kiến là phải có cái nguyên nhân sanh đó à, tức là có cái, cái, cái ừ. động cơ để nó làm phát sinh tà kiến tức là thứ nhất là do nhớ lại tức là như thế nào là do nhớ lại thì à, cho cho biết là khi mà có những vị sa môn hay những vị mà bà la môn à, có những cái sự thành tựu về thắng trí à, họ nhớ lại về quá khứ họ đạt được cái là túc mạng thông họ nhớ là được quá khứ các vị ấy nhớ lại có những vị mà phạm thiên là sinh trước mình à, sinh trước mình vị ấy không có chết còn mình thì chết à, mình vì chết tái sanh xuống quả nhân loại này à, cho nên vì do nhớ lại như vậy thấy được như vậy à, biết được có những vị phạm thiên sanh trước mình mà họ không chết mà trong khi đó mình phải chết xuống quả nhân loại nên họ cho rằng có một cái đại ngã họ, họ phát sanh cái tri kiến là cho có một đại ngã thường hằng bất biến à, tức là họ cho là có một giống như một vị à, vị trời mà à, tối cao không bao giờ chết là à, thường hằng bất biến luôn còn tất cả còn lại đều phải chịu cái cái sự mà sanh tử à, chịu, chịu sự vô thường chỉ có đứng đại ngã như thế vậy thôi à, cho nên đó là phát sinh ra cái tà kiến đưa đến từ cái nguyên nhân do cái sự nhớ lại à, ờ, chấp vào cái vấn đề đó họ à, ờ, tướng rằng nó là như vậy thì họ cho đó là có một vị đại ngã nào đó à, một à, đấng tối cao nào đó không bao giờ chết bất tử à, hoặc là có những vị à, kiếp trước là người vô tưởng à, tức là có những vị mà kiếp trước là những người những vị phạm thiên vô tưởng đó, à, khi à, hết cái tuổi thọ nên có vô tưởng họ tái sanh chưa làm người à, họ tái sinh cho người nhưng mà khi mà nhớ lại kiếp trước thì họ không có thấy họ, ờ, tại vì nó, nó đứt cái khoảng ờ, cái khoảng mà trên cõi trời vô tưởng tới 500 đại kiếp nó, nó, nó dài quá họ ờ, khi mà chết sanh lên cõi đó thì họ à, không biết và khi họ, họ chết trên cõi đó sanh xuống lại rồi họ cũng không nhớ là được họ thiền họ tu tập không thấy do đó à, cho nên họ không thấy được à, không nhớ lại cái kiếp đó họ không thấy được cái đó cho nên họ kết luận rằng là không có nhân không không có nhân sinh là là là, là không có nhân nào mà sinh ra chiến tranh nữa mà, nhưng mà chết là hết không vậy do nên họ có những cái phát sanh những sự hiểu sai à, do cái sự nhớ lại à, sự nhớ lại trong cái thời quá khứ nào đó mình là cái gì và vân vân à, thì nó phát sinh ra những cái tri kiến đó à, trong cái thời bây giờ chúng ta cũng thấy là nhiều cái tôn giáo có những cái tri kiến này kiến nọ thì cũng phát sinh từ những cái ông hồi xưa này à, nhớ lại này kia mà cũng mới truyền lại những cái tri kiến đó để lại cho hậu thế sau này à, cho nên à, trong kinh nói rằng cái sự mà hiểu sai do nhớ lại này đó, à, thì được gọi là tưởng điên đảo à, sanh nhãn quý bàn là sát à, gọi là tưởng điên đảo à, do nhớ lại à, bởi vì cái đó nó không đúng cái sự thật tại tất cả đều phải có cái Ờ, nhân quả hết tất cả đều phải có cái sự sống và sự chết tất cả đều phải có cái sự thay đổi vô thường chứ không có cái nào mà thường hằng bất biến hoặc là không có cái nào mà không có nhân sinh à, chính vì như vậy họ phát sanh do cái nhớ mà họ à, phát ra cái tư tưởng là coi như điên đảo tưởng đó là thứ nhất là do nhớ rồi thứ hai là do thấy à thì có những cái vị sa môn và la môn hồi xưa giờ họ có những cái thần thông của có những cái thánh trí họ thấy được cái sự chết à, chúng sanh à, chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới khác chết từ cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này vân vân thì họ đạt được cái sanh tử minh họ thấy được cái vấn đề sanh tử của chúng sanh khác à, các vị uh, thấy có một số ờ, là là chúng sanh chết còn tái sanh nhưng mà có một số chết lại tái sanh về cõi vô sắc à, thì vị đó không thấy à, <laughs> có những vấn đề ờ, khúc mắc này tức là có một số vị thì thấy chúng sanh chết rồi sanh lại nhưng mà có một ờ, những số vị mà tu thiền rồi vô sắc là chết rồi sanh giờ có vô sắc thì những vị đó không tìm ra được bởi vì sanh vô sắc thì không có sắc pháp thì không thấy được à, thì cho nên họ đưa ra cái luận thuyết rồi lại có chúng sanh là sau khi khi chết là có một phần là thường và một phần là vô thường à, vô thường cũng có mà thường cũng có là do cái, cái từ cái tri kiến họ thấy những vấn đề này họ đưa ra cái kết luận như vậy à, hoặc là có những chúng sanh kính thưa vị có những cái sự trường hợp mà chúng tôi nhiều hồi xưa đó nhiều người cũng có những cái sự suy nghĩ mà tại sao có người ác là lại được tốt này kia lại sao người hiền lại phải bị này cái nọ thì có những người ta thấy có những chúng sanh tạo ác nghiệp à, sống ác đó, mà tạo ác nghiệp mà sau khi mà chết họ sanh về nhàn cảnh à họ ông ấy ông này ông thấy được ông thấy được cái này này, này nó ác lắm mà không biết sao khi mà giờ phút lâm chung chết cái sanh về nhàn cảnh sanh về cõi trời sanh làm người lại còn có những người hiền lành tốt đẹp à, sống thấy hiền lắm hiền lành tạo đức ghé sống tạo thiện nghiệp nhiều nhưng mà sau khi chết là sanh cõi khổ à họ, họ họ quán chiếu họ thấy được vấn đề này thì từ cái chỗ thấy của họ bị giới hạn trong vấn đề này đó họ đưa đến là cái cái chủ thuyết là vô quả kiến tức là không có quả vậy đó là không có làm ác không có cho quả làm thiện không có cho quả họ đưa ra cái chủ thuyết là vô quả kiến tức là làm ác cũng dẫn sanh cõi trời như thường đó là do hên xui à, làm thiện cũng dẫn sanh địa ngục vấn đề này là vô quả kiến không có nhân không có quả vậy đó à, thì là cho nên chính do cái sự hiểu sai do cái thấy này à, nó đưa đến gọi là kiến điên đảo à, đưa, cho chúng ta thấy rằng à, cái phần mà do thấy à, rất là nguy hiểm à, do à, thấy sai thấy không đúng cái sự thật à, đưa đến những cái kiến điên đảo và chấp dính vào những cái kiến điên đảo này à, đó là do bởi vì à, thấy à, sự hiểu do thấy rồi cái thứ ba là do suy luận à, tức là do suy luận tức là có những vị sa môn bà la môn ngày xưa thì mấy ông là do là những cái tay mà nhà suy luận những tay mà triết học những tay mà uh, lý luận phân tích vậy À, sau một thời gian họ nghiên cứu họ suy luận họ phân tích rồi họ tuyên bố thế giới này là hữu biên à, có một số ông nghiên, nghiên cứu cho rằng thế giới này là hữu biên tức là có một cái giới hạn của nó thôi thế giới là, là hữu biên nhưng mà có một những ông khác cũng cho là thế giới là vô biên à, là vô cùng không có điểm tận cùng à, có không cho là vừa vô biên vừa hữu biên đủ thứ vậy họ đưa lý luận ra đủ phương cách à, là đưa ra những cái sự hiểu biết hiểu hiểu mà à, sai lệch à, cho nên được gọi là à, sự hiểu sai do suy luận à, gọi là do suy tư và đưa đến cái sự à, cái tầm điên đảo về vấn đề này thì như vậy trong cái à, kiến lậu này cho chúng ta thấy là có những cái vấn đề do nhớ do thấy do ờ, suy luận nó đưa ra những cái chủ thuyết mà, mà ngày nay vẫn còn những cái chủ thuyết này à, thì về chi pháp á, thì những cái cái cái cái chi pháp này thì bắt nguồn từ cái tâm sở tư tức là sự tâm sở tư nó là tâm sở tạo nghiệp á. tâm sở tư phối hợp với bốn tâm tham hợp tà à, bốn tâm tham có liên hệ với tà kiến đó là chi pháp tâm sở tư với bốn tâm tham đi tà hợp tà à, thì bốn cái tâm tham hợp tà này đó mình nhân cho 62 cái tà kiến tại vì tà kiến nó 62 cái là cái này mình chỉ nói trong phạm vi ngắn gọn thì tới 62 tà kiến thì chúng ta sẽ có được 248 pháp à, liên hệ đến cái, cái à, vấn đề mà kiến lậu này à, là 248 pháp thì vậy đó là chúng ta đã đi qua được cái phần thứ ba là về kiến lậu được chưa quý vị rồi tới phần thứ tư vô minh lậu awicca sắc vô vô minh lậu vô minh lậu vô minh lậu à những cái pháp mà u minh si ám những cái pháp mà không nhận rõ ra cái, cái, cái sự thật của nó à, chẳng hạn sự thật đó là vô thường mà mình cho nó là thường à, cuộc đời nó là đau khổ mình cho nó là vui là lạc à, vân vân thì đó mình u mê si ám mình không nhận rõ ra những sự thật như vậy à, những cái pháp về tứ diệu đế mình cũng không không thể nào biết được à, đừng nói gì tứ diệu đế những pháp bình thường mình còn thấy theo tứ diệu đế rồi những người mà sinh đời đó cái đời sống quá khứ cũng không biết vị lai cũng không biết cả hai cũng không biết đời sống quá khứ vị lai thì cũng không biết gì hết à, và 12 nhân viên thì lại càng không biết hơn thì như vậy là được gọi là vô minh lậu thì vô minh lậu này trong pháp thì cho chúng ta biết là có 8 pháp vô minh 8 pháp vô minh nữa vị tám pháp vô minh là thứ nhất là không biết đến khổ tức là mình không biết đến cái sự khổ à, là vô minh là không biết đến sự khổ khổ ờ, sanh khổ già khổ bệnh khổ chết khổ à, à, gần người mình ghét cũng khổ xa người nếu cũng khổ vân vân thể chấp ngủ vẫn thủ là khổ là mình không biết cái khổ mình không biết được nguyên nhân sanh ra cái sự khổ này à, tức là nguyên nhân nào đưa đến sự khổ này mình cũng không biết mờ mịt luôn là không biết cái sự diệt khổ à, không biết cái sự chấm dứt cái sự đau khổ này và không biết con đường để mà thực hành để đưa đến cái sự diệt khổ thì nói chung bốn pháp đầu nằm trong cái tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo ha rồi cái thứ năm là không biết quá khứ tức là không biết về thời quá khứ là sao sáu là không biết vị lai à, không biết về tương lai thứ bảy là không biết cả quá khứ và vị lai và thứ tám là không biết về lý duyên sinh tức là vô minh nhân hành hành nhân thức thức duyên nhân sắc vân vân vân ha là mình không có biết được cái lý duyên sinh của đời sống chính vì do cái lý duyên sinh này là do cái thập nhiên duyên này nó đưa chúng sanh là quanh quẩn mãi trong dòng sanh tử mà không có không có cái sự mà ngưng nghỉ liên tục xoay tròn chỉ cho đến khi nào chúng ta cắt đứt được cái cái cái, cái, cái à, vô minh này à, thì chúng ta phải chấm dứt được nó à, đó là cái vấn đề mà tám pháp của mình tức là bốn cái đầu là tứ diệu đế ha bốn cái sao là ba cái thuộc về ba thời quá khứ vị lai à, quá khứ và vị lai rồi trong biết lý nhân sinh tức là trong tám pháp của mình rồi diệt trừ vô minh khi mà có vô minh thì muốn diệt trừ vô minh đó, thì là có tám cái, cái, cái con đường à, được gọi là bát chánh đạo à, khi mà bát chánh đạo mà đồng sanh trong tâm tứ đạo đó, tức là bát chánh đạo xuất hiện trong tâm tứ đạo thì khi lúc đó mới dứt trừ được vô minh nha cái vậy tức là khi nào bát chánh đạo trong tứ đạo mới dứt tuyệt được vô minh còn trong tam đạo nhị đạo à, sơ đạo chưa dứt được được vô minh à, chỉ có đến mà trong tứ đạo thì mới dứt trừ được vô minh à, đó là cái con đường diệt trừ của mình cần đi trong đường bát chánh đạo và đạt đến tứ đạo để diệt trừ của mình và chi pháp của cái vô minh này á, thì mình đã học chi pháp mình biết ha thì pháp đó là tâm sở si à, tâm sở si nó nằm trong 12 tâm bất thiện à, tâm sở si trong 12 tâm bất thiện thì 12 tâm bất thiện con si trong 12 tâm bất thiện thì mình nhân cho 8 cái vô minh này 8 pháp vô minh này thì mình có là 9 16 pháp 9 16 pháp liên hệ tới vô minh tức là 12 tâm bất thiện nhân cho 8 vô minh thì mình có được 9 16 pháp à, thì như vậy là chúng ta đã đi qua được cái phần đầu tiên là nói sơ lược về cái lậu hoặc lậu hoặc tức là bốn pháp là dục lậu hữu lậu kiến lậu và vô minh lậu à, và khi chúng ta đã hiểu được những cái pháp này cơ bản trước thì sau đó chúng ta sẽ đi tới những cái phần kế tiếp và Đức Phật sẽ ừ, dạy cho chúng ta những phần liên tục kế tiếp dưới ha. thì đến những phần kế tiếp này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tuần sau chúng ta chúng ta đi theo tiếp à, những cái phần đi lần lần lần thì một bài kinh có thể chia ra được nhiều tuần để chúng ta học kỹ lưỡng về chi pháp của nó một cách rõ ràng hơn và chúng ta sẽ hiểu được cái pháp một cách là thâm sâu hơn rồi hôm nay là học ở đây tạm ngưng ha à, tạm ngưng nhé vị à, do phước quý báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng niệm nhà ta đại dạ, nam mô ta ya nam mô tham ma ya nam mô sa ya à, xin tả mic dạ, lại cho MC dạ thưa thầy mình cứ học uh, giống như vậy ấy thầy con nghĩ là uh, mình đi hết cái phần mà chung bộ kinh đó thưa thầy mình sẽ đi khoảng 10 tới 12 năm đó thầy mình cứ đi tà tà không có gấp <laughs> con thấy một bài thì giảng cỡ hai tháng 152 <laughs> bài đi 12 năm luôn đó thầy xà <laughs> thú xà thú xà thú à, dạ con xin kính thỉnh sư ờ, pháp trang Dạ, sư có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, Bạch Sư. À, con không biết là sư Pháp Trang hôm nay có cầm mic được chưa ạ? À? Hello. Dạ, tụi con nghe được sư rồi thưa sư. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, sa thú. Sư, ờ, hôm nay ờ, sư muốn vào nhưng mà À, không vào được ờ, bữa nay ờ, nhờ ờ, cô Cúc Hạnh nhờ sư Phúc Hiền dạ. chỉ rằng hôm nay tôi mới vào được dạ dạ thưa sư Bạch sư sư có thể bật cái video lên được không Bạch sư à, cái đó sư chưa có sử dụng cái để dạ à, dạ dạ, dạ. dạ sa thú giờ sư đại diện sư tăng để giúp đến à, toàn thể đạo tràng nam mô bích hai giác nam mô tham ma giác nam mô sang ca giác à, để à, kết thúc buổi học à, hôm nay để à, à chúng tôi xin à, được à, thay mặt tiêu tăng để kết thúc đến toàn thể đạo tràng nam mô bích hai giác Bhagavato sa pamangalanga kanto sa padevata sa paputhano pavena sada soti tu te bhagavato sa pamangalanga kanto sa padevata tham ti ti tu tu tu cha cha can pa de tu tê tất cả phước bao hẳn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do, do nhờ quay đức của chư phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các à, chữ an là thường thường đến người cầu xin cho các thiện tin được sự lợi ích à, được sự an vui à, được sự tăng hoa trong đường phật đạo cầu xin cho các thiện tin khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy nam mô bổn thầy chá xin chào toàn thể đạo tràng chúc đạo tràng luôn được sự an vui Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi Nga Pháp ạ. À. Yang kinh chỉ cu sa la cam măng cảnh tâm băng kỳ ri yang mà ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se. Sugatang katang ye santa san nhi no an thi ye cha santa a san nhi no katang puan nhập pha lăng mây hăng sam bê pha ghi pha văn tu tê ye tăng katang suy di tăng đinh năng puan nhập pha lăng ma ya ye cha tan thana cha nan thi đề qua gan toa ni quê đa dung sam bê cam hi ye san ta chi quan ta ha da he tu ca ma nuôn nhang po cha nang sam la pan tu mama che ta sa ti i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta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 hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ nguyện thoát ba tai nước lửa binh nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện dình tâm học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tâm tham háo lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đào quả sớm duyên thành Nắc Mô Vít Tha Giá, Nắc Mô Tham Ma Giá, Nắc Mô Sankha Giá. Và Nguyên Như một lần nữa con xin kính tri ân Thầy Kinh Milanda đã cho chúng con những bài pháp rất là hay và con xin một lần nữa kính tri ân Sư Pháp Trang đã thay mặt Sư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại à, rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai chúng ta lại cùng nhau ôn những bài kinh vi diệu pháp của thầy Kim Milanda